Hello xin chào mọi người đã đến kênh của trường Bắc Kênh nha mọi người Xin mọi người hãy ủng hộ và đăng ký kênh và like và subscribe nha mọi người Đó. Hôm nay được mình hôm nay được uh, gặp lại các bạn uh, mình uh, rất là vui Xin chào tất cả các bạn nha Đó. Hôm nay mình được đi chăn chăn bò ở ở dưới uh, rẫy nha Đó. Mong mọi người hãy chia sẻ đây là bí bí nha mọi người đó bí này là ăn được nha mọi người bí nha. cây bí đó đây là đều đều đó vì tại cuộc sống của mình ở đây rất là khó khăn khó khăn đến nỗi mà uh, chẳng làm gì được hết mọi người ơi hôm nay tại trời mưa nữa trời mưa rất là khó khăn đi làm hôm nay mình được uh, gặp lại các bạn mình rất là vui mình uh, mình xin thi thời tự giới thiệu về bản thân mình nha mình tên uh, trường trường á trường nhớ nha mình lên à, trên trường á à, rất vui được gặp lại các bạn à, trong video hôm nay nha mọi người Đó. hôm nay mình à, sẽ tiếp tục nói về cuộc sống của mình ở thôn quê của mình nha mình ở Bình Phước Nguyên Lục Ninh xã Lục An ở năm tư đó mọi người hãy share và like nhé mọi người đó hôm nay mình chỗ này là đẹp lắm rồi đó mọi người ơi xin mọi người hãy giúp mình đã được ờ, một ngàn người người đăng ký này đó ngoài rẫy đi chơi ngoài rẫy nha mọi người đó rẫy đó là nhiều những thứ mà người ta trồng đó, đó bò mình đó. hai cái nha ừ, đây là mẹ đầu kia là con nha đó. đây lại gặp thôi đó bò đang ăn nha mọi người bo lên công nghệ à, cưng chưa cưng chưa mọi người tôm chỉ là nước nước mưa cây cây này cây này người ta bán hơn hơn bốn bốn chục triệu người ai còn mua thì liên hệ với mình nha ela é của mình trường Bắc Ken nha mọi người hãy ủng hộ và đăng ký kênh của mình nha và đạt được uh, một ngàn người đăng ký nhé mọi người xin mọi người ờ, subscribe và chia sẻ like nha mọi người